Đấy, video ngày em đây giới thiệu đến cho anh em bộ sản phẩm máy phân âm đa năng anh em nhá anh em đi chơi cái đồ này khẳng định với em luôn không mà sợ thua tha không mà sợ là một cảnh là những con bạc bị bịp anh em nhá đi sòng sới lớn bé đều có thể chơi được hết anh em ạ à. 10 trận thắng cả 10 anh em nhá ngày xưa anh em đi chơi anh em phải đưa bát đưa đĩa hay đưa những cái bộ quân vị không tang không tích vào thì anh em mới giành phần chiến thắng trên tay bây giờ người côn cổ khó rồi thời đại công nghệ 5 chấm rồi anh em khó lòng có thể qua mà được các con bạc già hay là những người thời thợ lâu năm trong cái ngành cờ bạc anh em nhá thì chính vì thế công ty cờ việt là tôi luôn luôn đi đầu và phát triển trong cái ngành cờ việt này luôn luôn ra mắt và giới thiệu đến cho anh em những bộ sản phẩm mới nhất anh em nhá hiện đại nhất đi chơi bao test hàng cho anh em phần nắm chắc phần thắng trong tay anh em nhá sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng của máy phân âm đa năng này và giải thích vì sao tôi gọi nó là máy phân âm đa năng anh em nhá anh em đi chơi để xong sới lớn bé có hai trường hợp xảy ra bát đĩa quân vị là đồ bịp trường nhất bát đĩa quân vị là đồ bịp Đấy, cái tác dụng của máy phân âm đa năng này sẽ thông báo cho anh em biết thông qua các đèn ở đây anh em nhá nếu mà đèn sáng thì khẳng định với em luôn trong bát trong đĩa hoặc trong quân vị chắc chắn là có đồ bịp anh em nhá đồng thời nó sẽ dung cho anh em kết quả về chẵn hay về lẻ anh em á đi chơi cái đồ này không sợ về bịp trường hợp thứ hai bát đĩa quân vị nó là xanh chín anh em đánh ăn thua với nhau thì cái trường hợp này xác suất chuẩn xác của máy phân âm đa năng này rơi tầm 90 95 anh em nhá Đấy, cái tác dụng máy phân âm đa năng này sẽ thu sóng và tiếp nhận âm thanh khi cái quân vị nó chạm đi anh em nhá Đấy, người những cái người nào chơi lâu năm thì sẽ nhờ vào cái tiếng mà quân vị nó chạm đĩa sẽ đánh chắn hề đánh lẻ bề thầy của công nghệ rồi máy phân âm đa năng này đồ mới nhất rồi anh em nhá không phải thủ công như những cái đồ ngày xưa nữa anh em ạ thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng của máy phân âm đa năng với anh Quân Đông Đa đang này đầu tiên tôi sẽ thử cho anh em một trường hợp thứ hai anh em nhé đó là bộ quân vệ bát đĩa xanh chín đây các bạn quân vệ bát đĩa nào được hết anh em nhá sòng sới lớn bé quân vị bát đĩa nào được hết anh em nhá đi chơi không cần chuẩn bị bất cứ một đồ gì anh em ạ đây. quân vị này 100% xanh chín anh em nhá xoay trong vắt luôn này Đấy, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá đi chơi không mà sợ thua tha không mà phải đánh xanh chín anh em ạ sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy phân âm đa năng này anh em nhá trên màn hình em ơi đây là máy phân âm đa năng đây này đây là nút tắt mở nguồn anh em nhá anh em đi chơi bật cho mình để giữ cho mình tầm 2 đến 3 giây anh em nhá máy sẽ rung này máy lên ba đèn tức là máy đang hoạt động anh em nhá tôi sẽ hướng hướng dẫn các sử dụng máy phân âm ba lăng này thường thường anh em đi chơi sử dụng máy phân âm ba lăng này anh em sẽ, sẽ bỏ cho tôi hai ba tiếng bạc đầu tiên anh em nhá để cho máy tiếp nhận âm thanh bên trong là chắn về lẻ bộ sản phẩm này không đánh được bảng pin anh em nhá chỉ báo cho anh em về chẵn về lẻ thôi xác suất lên tầm 90 95 phần trăm rất là cao rồi anh em nhá sau đây tôi sẽ thử cho anh em này sóc bỏ qua cho anh em hai ba tiếng bạc đầu anh em nhá lẻ này lại này ba đen rất là lẻ này lại này tứ trắng này chắn này đấy anh em bỏ có hai hai ba tiếng bạc đầu máy sẽ tiếp nhận và thu sóng thanh quân vị chạm đĩa này thì cái máy phân âm đa năng này sẽ báo cho anh em về chẵn về lẻ thông qua cái đèn đây anh em nhá đấy, đèn nháy e một thì bên trong là lẻ mà đèn nháy e hai thì bên trong là chắn đồng thời với cái việc là máy dung một sẽ là lẻ và máy dung hai sẽ là chắn anh em nhá tứ chủ trắng này tôi sắp thử cho anh em này anh em nhá xem đồ đạc chuẩn thì cho quả ra làm sao này dung một này anh em đợi từ 3 năm giây dung một này bên trong lẻ này ba trắng này rất là chuẩn chỉ anh em nhá đồ này xanh chín 100% rồi sóc thêm này tiếp tục dung một này bên trong lại là lẻ ba cầu lẻ trăm triệu lẻ thế này này ba trắng này ba đen này anh em nhá rất là chuẩn chỉ anh em ạ ba đen tôi tiếp tục sóc này bạc đi rồi anh em ạ máy báo dung hai điền nháy hai bên trong là chẵn này không phân biệt sắp đôi tứ tử này sắp đôi này Đấy, đồ này rất chuẩn anh em nhá người ngựa có thể sai nhưng máy móc không thể sai này sắp đôi từ tiếp tục sóc này sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhá tiếp tục dung hai này máy báo nháy hai lần này khẳng định với em luôn trong bát trong đĩa nó là chẵn này vẫn là sấp đôi anh em nhá sấp đôi tôi kỷ niệm cho anh em thêm tiếng bạc cuối này anh em nhá một này bên trong chắc chắn là lẻ này anh em nhá 500 triệu lẻ tiếng này bên ngoài thừa thêm 500 triệu này ba trắng này anh em nhá đồ này rất là chuẩn anh em nhá thì sau một vài tiếng bạc anh em đã thấy độ chuẩn xác của cái máy phân âm đa năng này tôi khẳng với khẳng định với em luôn đồ này mới nhất của năm nay rồi anh em nhá phục vụ cho anh em chủ yếu ở Tết Nguyên đán 2020 này anh em nhá thì anh em có thiện chí về đồ liên hệ trực tiếp cho mình 0989 41 quý ba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 không dung nó là chẵn rồi anh em nhá không phân biệt sấp đôi tứ tử này 50 triệu chẵn này sấp đôi này sấp đôi mình tiếp tục sóc này sóc mạnh sóc nhẹ sóc ngắn sóc dài đều được hết anh em nhá máy tiếp tục báo không dung anh em ạ bạc cầu chẵn rồi trăm triệu chẵn này tiếp tục sấp đôi anh em nhá chồng vị đề quân như thế nào máy đều báo hết anh em ạ mới sóc đôi mình tiếp tục sóc này máy báo rung bột anh em nhá rung rất là dứt khoát và rõ ràng rung không quá một nhịp chắc chiếc lẻ đây bà chẳng này chồng bị đệ quân như thế nào máy đều báo hết anh em nhá chào tất cả anh em hôm công ty cờ biển anh long nhà tôi ra mắt video mới để giới thiệu đến cho anh em một bộ đồ chơi mới nhất dành cho bộ môn chơi sóc đĩa bịp anh em nhá thì ở những tháng trước anh em đi sòng sới lớn bé anh em phải lùa quân vệ lùa bát lùa đĩa vào trong sòng trong sới của anh em thì anh em mới làm chủ được cuộc chơi mới giành chiến thắng tuyệt đối ngày hôm nay với công nghệ 4.0 của nhà tôi ra mắt video này gửi đến cho anh em bộ sản phẩm dung dịch cảm ứng quân vị dành cho môn chơi sóc cái bịp anh em nhá anh em đi chơi cái đồ này ba đĩa và quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em ạ ba đĩa quân vị là cũng được anh em nhá ba đĩa này ba đĩa ăn cơm này ba đĩa mua ngoài chợ này năm mười nghìn anh em nhá quân vị ở đây xanh chín 100% anh em ạ thử làm chồng không phải là hút anh em nhá mình xoay vào đát luôn cho anh em này trong veo luôn anh em nhé xanh chín 100% anh em ạ thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách vào vị làm thế nào để anh em chiến thắng tuyệt đối anh em nhá khi đi chơi anh em chuẩn bị cho mình cái lộ dung dịch này cho một ra đầu ngón tay anh em nhá anh em thoa đều lên bốn mặt công vị này anh em lưu ý cho mình là tôi bốn đen hoặc là bốn trắng máy sẽ trả cho anh em cái kết quả chuẩn xác nhất anh em nhá anh em sau một thời gian 10 đến 20 giây dung dịch nó thẩm thấu vào con vị là anh em có thể chơi giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhá thế đi kèm cái dung dịch cảm ứng quân vị này là cái máy cảm ứng báo dung T2 của nhà tôi làm ra anh em nhá cái khoảng cách từ quân vị đến máy báo dung T2 này là một mét rưỡi đến 2 mét anh em ạ à. anh em đứng trên ngồi dưới để trong túi quần để trong túi áo trong ống đồng bắt đùi đều để chơi được hết anh em nhá ở những tháng trước anh em đi chơi như vậy sạc pin chơi hai ba tiếng đã hết pin hết pin anh em quay ra đánh xanh chín đánh xanh chín 10 trận thua cả 10 anh em ạ anh em đi chơi cờ bạc tránh trường hợp đánh xanh chín anh em nhá ngày hôm nay công nghệ cải tiến tôi thiết kế ra cái cục dung này đảm bảo với anh em anh em chơi một tuần không mà hết pin anh em nhá nhà mình thiết kế ra cục dung này nhằm mục đích dung chuẩn chỉ và êm ái nhất cho anh em anh em nhá anh em đi chơi anh em đúc cái cục dung này bao tiếp thời thượng người ngồi cạnh không mở phát hiện được ra anh em ạ à cái đồ này không kén cái anh em nhá ai làm cái ai sóc cái cũng có thể chơi được hết anh em nhá đồ này thầy thợ lâu năm hay là anh em mới va chạm vào đồ đều có thể giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhá sau một thời gian dung dịch nó thẩm thấu vào con vị mình tiếp tục thử làm châm cho anh em này không bao giờ hút anh em nhá cái đồ này là xanh chín 100 phần trăm anh em ạ thì sau đây tiếp tục mình thử cho anh em đôi ba tiếng bạc xem cái đồ đạc nó hoàn hảo chuẩn xác đến đâu anh em nhá tứ đồ trắng mình sóc luôn này anh em đi chơi anh em sóc tơi quân lên này anh em nhá máy báo không dung 50 triệu chẵn anh em nhá mở bát luôn này sóc đôi này Đấy, rất là chuẩn anh em nhá sóc đôi tiếp tục sóc này chẵn không dung lẻ dung một anh em nhá vô cùng dễ chơi rồi bạc cầu chẵn rồi anh em ạ máy báo không dung trăm triệu chẵn này vẫn là sóc đôi anh em nhá anh em đi chơi cái đồ này có phương hướng đánh chẵn đánh lẻ anh em ạ mạnh tay mở bát cho mình này mình tiếp tục thử này bạc đi rồi anh em ạ máy báo dung một rất là dứt khoát và rõ ràng anh em nhá dung không quá một nhịp 200 triệu lẻ này ba trắng này chồng bị đề quân như thế nào máy đều báo hết anh em nhá ba trắng mình tiếp tục các này bạc đi rồi anh em ạ à, máy báo không dung thì bên trong ạ à, chẵn rồi 200 triệu chặn bên ngoài trở lên 200 triệu này tứ tử đen này rất là chuẩn xác anh em nhá mình kỷ niệm cho anh em tiếng bạc cuối này anh em sóc mạnh sóc nhẹ sóc ngắn sóc dài đều được hết anh em nhá máy báo dung một rất là dứt khoát và rõ ràng anh em ạ dung không báo một tỷ một tỷ lẻ đây ba liền này rất là chuẩn chỉ anh em nhá thì sau một vài tiếng bạc anh em đã thấy cái độ chuẩn xác của dung lịch cảm quân vị và máy cảm ứng báo dung t 2 anh em nhá anh em là xem được video này đang đô ta